Xin chào mọi người Hôm nay thì uh, bắt đầu cho chúng nó chuyển sang ăn cái bao hồng này Bao hồng này nó là cái bao mà cả chó đang tuổi lớn và cả cho trưởng thành nó đều ăn được Thì đây mọi người thấy có cái cân để cái cân ở đây và mình để sẵn ở đây là để làm gì để cân thử cho mọi người xem nhá Đây mọi người để ý cái vạch cân nhá Đây nó là đúng hai cân này Mình sẽ zoom vào đây Này làm cái cái cái để đong Đây nhá Đong đúng miệng cốc nhá đúng bằng miệng này mọi người để ý cái vạch cân đó mọi người thấy không nó là đúng tròn hai vạch luôn mọi người có nhìn thấy nó đúng tròn hai vạch không mà nó hai vạch này có nghĩa là gì à. đó đúng tròn hai vạch nhá hai vạch tức là nó là bốn lạng đó của nó đây hạt màu hồng của nó thì là nó hạt nó như thế này rồi Messi lên ghế ngồi chờ lên ghế lên ghế không nước ấy là để anh đổ vào đây lên ghế ngồi lên trên rồi đây này nước cho vào hạt cho chúng nó này khi mà cho ăn theo cái kiểu là cho ăn trực tiếp luôn thì cho cái kiểu như thế này chứ cũng không cần phải là gì đâu à, mọi người có thể ngâm hoặc mọi người có thể cho ăn theo kiểu này nhá đây này nếu mà cho ăn mọi người muốn cho ăn khô những con nào nó thích ăn khô đó mọi người có thể cho ăn như thế này là ok rồi chứ ờ, và mọi người với con uh, chó rốt đấy thì mọi người có thể là cho ăn với cơm hoặc không cho ăn với cơm đều ok nhé tức là có cơm thừa thì cho nó ăn còn không nó ăn 100% hạt cũng được còn với con chó ta nó thích nghi với lại cái việc ăn nhiều cơm thì mọi người nên đảo thêm mấy cơm vào là vừa chứ ăn toàn hạt không với con chó ta thì nó hơi bị uh, uh, theo kiểu là đồ ăn nó gọi là hơi bị dư thừa với con chó ta là hôm nay mọi người nhìn thấy cái co co co cái uh, giải độc gan này hôm nay là đến cái đợt giải độc gan cho chúng nó mới uh, tẩy run định kỳ 6 tháng một lần cho chúng nó xong à, với con chó bình thường con chó to thì chúng ta sẽ tẩy run 6 tháng một lần Messi Hoàn đã đảo chibi này đảo chibi vào cái phần đồ ăn đã rồi tại sao nó lại có cái uh, tại sao ngày hôm nay nó lại có cái cái cái cái um, uh, gì này có cái phô mai này là bởi vì là cho chúng nó lừa để cho chúng nó ăn cái thải độc gan liver để tốc này cái này thì nó hơi đắng này đôi chuẩn rồi cả con Jumi nữa là 13 viên đây đây là cái cách mà mọi người có thể lừa cho nó cho chúng nó ăn theo cái kiểu này thì chúng nó cũng rất sẽ rất là thích ăn nhá đây nhá cái viên thuốc đây nhá cái phô mai ờ, nó dẻo dẻo này nhá hai viên này ba viên này rồi viên ở đây rồi với cách này thì chúng nó sẽ cho bao nhiêu cũng hết luôn đây là hai viên cho một cục hai viên luôn 5 viên này 6 à 7 viên này hai viên một cục luôn mỗi còn hai cục là đủ đây nhá mọi người nhìn cục của nó nó ra cục như thế này ba cái phô mai ba cái phô mai là thừa đấy thừa nhiều luôn chỉ cần hai cái thôi đây này thừa này thừa để ờ, phòng ờ, gì ok nhá siro lui lại đây cho siro rồi một đứa cho Pila cho Messi, cho Yumi Chiro đủ 4 viên này Pila đủ 4 viên này cho con uh, Messi uh, thêm một tí phô mai nữa vậy đây đủ 4 viên này cái này là cho ăn thêm nhá đó thuốc nó đơn giản thế là xong rồi ok bây giờ là đến giờ ăn rồi giờ ăn này thì uh, ờ, uh, ờ, canxi nano đợt này là siro đang cho hai viên này pila cho một viên này messi không viên nào siro rồi pila rồi Messi đây đây vòng đây rồi quay mông ra đây đây để mọi người nhìn cái phần ăn của chúng nó đây nhé đó quên phải cho chị uh, cho chị Jumi một tí lấy còn mỗi con một tí cho con Jumi nhé. ok Jumi đây ok ăn đi Đây nha, để um, cái ờ, cách mà cho lừa cho chúng nó để cho chúng nó ăn cái ờ, ờ, liver để tóc, cái thải độc gan hay là các cái loại thuốc đắng thì mọi người có thể sử dụng cái cách như mình làm ngày hôm nay là gì cho một tí một cái phô mai thôi và bóp ở bên ngoài cho cái phô mai dẻo ấy bóp ở bên ngoài để đánh lừa chúng nó thì nó ăn nó thích ăn lắm hơi mất công một tí nhưng mà như thế uống thuốc cho nó nhàn đỡ phải nhăn miệng đó như thế thì nó sẽ chủ động nó ăn nó nhàn Ok, xin ờ, chào tất cả mọi người nhé. Ai mà có cần mua hạt thì liên hệ với lại trại qua hai số điện thoại à, à, mua hạt hay là chibi hay canxi hay là liver để tốc này thì đều có hết những cái gì mà trại dùng đấy mấy những cái này là đều trại đều bán hết ship đến nhà. À, thì mọi người cần thì mọi người sẽ liên hệ với trại qua cái số điện thoại à, hoặc là Zalo hai số 098 111 5000 hoặc là 0901 008 234 nhá. Ok xin chào tất cả mọi người và hẹn gặp lại mọi người ở video tiếp theo.